Alo, alo, vâng, xin chào tất cả quý anh chị em đã quay trở lại với kênh soi cầu chuẩn 24 giờ của mình Và hiện tại bây giờ là buổi sáng của ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 11 năm 2019 Thì lời đầu tiên cho mình cũng như cho phép mình được thay mặt cho những anh chị em trong đội ngũ làm kênh soi cầu chốt số Xin chúc tất cả quý anh chị em vào một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn bên những người thân yêu nhất của mình Và cũng đã mấy hôm rồi mình có chút việc riêng cho nên là cũng không lên được những cái video cũng như là đưa lên cho anh em tham khảo những cái đường cầu cho uh, mấy ngày vừa rồi và bây giờ thì uh, mình cũng có chút thời gian cho nên là mình uh, quay lại và mình sẽ tiếp tục lên uh, video và đưa cho anh em tham khảo những cái cầu kèo cũng như là những cái uh, con số cho ngày hôm nay với em nhé thì trước khi à, đi vào à, phân tích và chốt số cho tất cả quý anh chị vào ngày hôm nay thì mình sẽ điểm sơ qua cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm qua quý nhé ngày thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2009 thì giải đặc biệt miền Bắc cũng Đấy, giải đặc biệt miền Bắc hôm qua về có dạng năm số đó là 37892 quý nhé 37892 thì hai con đầu vào là con 37 đầu tâm càng 8 đầu 9 đít 2 ăn thẳng cho mình con đuôi đặc biệt là con 92 và tổng của nó là tổng 16 anh em nhé tổng 16 <clears throat> in cho quý anh chị em bộ đề đó là bộ đề 24 quý em nhé đấy còn ở cái phần đầu đuôi lô tô đầu đuôi lô tô thì như quý anh chị em đã thấy hôm qua thì chúng ta có đầu 1 và đầu 4 câm quý em nhé chúng ta có đầu 1 và đủ đầu 4 câm đấy còn lại tất cả cả các đầu nó đều ra bình thường đấy và đặc biệt nhất thì nó chỉ có ở cái đầu 9 này đầu 9 thì nó ra cho mình con 9 con à, à, 92 à, nằm ở ngay giải đặc biệt luôn quý vị nhé nằm ngay giải đặc biệt luôn đó là con 92 còn lại thì à, quý anh chị em thấy ấy, mà, mà cái đầu lô ra nhiều nháy thì tao có gục qua đầu 2 này đầu 2 này đầu 0 và đầu 7 đấy là những cái đầu lô ra rô nhiều nháy còn à, <clears throat> tiếp đến là tao có đầu 3 đầu 5 đầu 6 và đầu 8 em nhé đấy và cái phần lô kép bằng hôm qua ấy, phần lô kép bằng hôm qua thì nó lại xuất hiện cho mình là ở à, mỗi cái đầu bài thôi các em ạ một cái đầu bài thôi à xin lỗi các em nó xuất hiện cho mình là ở đầu 7 và đầu 3 những hai đầu hai đầu ngày hôm qua là hai đầu lô xuất hiện lô cái bảng đó là đầu 3 và đầu 7 nhé còn về phần đầu lô hai nhảy, đầu lô hai nhảy thì uh, hôm qua chúng ta có đầu 2 này đầu 2 có con 27 hai nhảy này Đấy, và tiếp đến là ở đầu uh, đầu 7 là cũng có con 77 hai nhảy này Đấy, ta cũng có hai cái đầu lô hai nhảy còn ra phần đuôi ờ, đuôi giải đặc biệt ngày hôm qua đuôi lô tô ngày hôm qua thì đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy là tất cả các đuôi nó đều ra quý em nhé không đuôi nào câm cả đấy. cái đầu thì câm nhưng mà đuôi không có đuôi nào câm cả quý em nhé đấy đấy là cái bảng mở thưởng của miền Bắc ngày hôm qua và sau đây thì mình sẽ đi vào lưới tham, ờ, tham khảo đưa lên cho, cho anh em tham khảo những cái đường cầu cho ngày hôm nay quý nhé thì đây là cái cầu đầu tiên quý nhận này cái cầu này thì mình cũng uh, chia sẻ cho anh em rất là nhiều rồi Đấy, và hôm nay về mình à, tiếp tục thấy cầu nó đang chạy nên mình sẽ à, tiếp tục chia sẻ lại cho tất cả quý anh chị em Đấy, thì mình cũng lấy hai con đầu giải đặc biệt quý chị em nhé của cái tháng 9 này Đấy. ở đây thì ta có 61 này ở đây ta có con 40 này đây, xin lỗi quý anh em ở đây ta có con 40 này đây ta có con 91 này sau đây tôi có con 41 đây tôi có con con 30 à, này Đấy. đây ta có con 58 đây ta có con 97 đây ta có con 44 và đây ta có là con 52 thì quý anh em đã thấy đấy 61 thì ăn về 68 này ta ăn được cái chậm 6 này 40 ăn về 94 thì ta ăn được cái chậm 4 này 91 thì ăn về 11 ta ăn được cái chậm 1 này đấy rồi đây là 41 thì ăn về 43 ăn được cái dặm 4 này 30 thì ăn về được 90 ăn dặm 0 này 58 thì ăn về 81 ăn dặm 8 này đây à, 97 thì ăn về 24 Đấy. 97 thì nó về ăn về 24 thì nó ăn về bóng quý em nhé nó ăn về bóng luôn Đấy. 9 bóng 4 2 bóng 7 Đấy, thì ăn về cho mình con 24 này Đấy và tiếp tục ngày hôm qua đây là con 44 thì ăn về 92 44 thì ăn về 92 thì ăn về là cái bóng của con 4 là con 9 các em nhé Đấy, ăn về bóng thì ta tính là hai ngày ăn bóng với nhé và nếu như cái cầu này ngày tiếp tục thì ngày mai ở cái vị trí này là ta sẽ có là con 5 và con 2 thì con 5 là con 2 này là cái chạm là chạm cho ngày hôm nay các em nhé Đấy, chạm này con 5 con 2 này làm chạm cho cái ngày hôm nay theo những cái cầu này với em nhé Đấy. Nên quý anh xem lưu ý cho mình về cái cầu này vì nó hiện tại nó chạy thì cũng rất chi là đều rồi quý em cũng khá dài ngày rồi Đấy, cái cầu thì nó như vậy nếu anh em mà có trùng cầu trùng kèo và có kết thì anh em vào giao lưu tham khảo đấy, quý em nhé còn anh em nào mà không kết thì à, vào xem để ủng hộ kênh <coughs> đấy, theo những cầu này ta sẽ có là chậm 2 và chậm 5 cho cái ngày hôm nay và tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái đường cầu nữa cầu này mình mới tìm ra <coughs> ốm mấy hôm nay ốm anh em ạ mấy hôm nay à, bị ốm cho nên là không lên được kênh vâng và cái cầu này cầu mình mới tìm ra cái nhận này ở đây ta có con 8 và con 1 này đây ta có con 46 này đây ta có con 97 này đây ta có con uh, à, 90 này đấy và ta có này 81 này 24 này 92 vào ngày hôm nay thì quý anh chị em hãy để cho mình nhé mình sẽ lấy đuôi của con đặc biệt này nó chạy theo hàng chéo nhé nhá 81 thì ăn thẳng về 81 này 46 thì ăn về cho mình 24 này 97 thì ăn về cho mình 92 này thì hôm nay ở cái vị trí này là con 0 con 9 thì ta sẽ có chậm 0 và chậm 9 cho cầu này với em nhé đấy. đấy là hai cái cầu mà mình muốn chia sẻ cho tất tất cả quý anh em vào hôm nay thì so trước khi <clears throat> uh, <coughs> đi vào phân tích thì à, đi vào chốt số thì mình cũng à, điểm lại cái video quý nhé điểm lại cái video của ngày à, à, hôm trước là ngày mùng 7 này ngày mùng 7 thì trong video ngày mùng 7 thì mình có bắt cho anh em à, à, một cái dàn đề cũng như một cái chạm đề và chúng ta đã rất chia tương bừng được ở cái ngày là ngày mùng 7 đấy à, thì trong cái ngày mùng 7 thì à, mình chốt cho anh em là con độc thủ lô 60 này bạch thủ lô 03 này lô ép chiên 60 à, 76 này à, 50 này Đấy, để kết đề chạm là chạm 2 chạm 6 này tổng đề 1605 này bộ đề là 23 Đấy, 12 và 24 thì ta ăn được là phần lô ta ăn được con bạch thủ lô 03 này Đấy, đề thì à, ta ăn được cái cái, cái đề chạm đây chạm 2 này Đấy, chạm 2 này và cái ở cái bộ đề thì ta ăn được cái bộ đề 16 này Đấy và đến là bộ đề kết thì ta ăn bộ bộ đề 24 này trong đồ bộ đề 24 thì có cặp 2442 đấy, có cặp 2442 của cái ngày đó là ngày mùng 7 tháng 11 đấy, quý em nhé ngày mùng 7 tháng 11 thì mình à, rất chia từ mình được rửa đến kênh luôn đấy, ăn được cả lô và cả đề đây ăn được cái ngày mùng 7 tháng 11 này ăn à, con đặc biệt là con 24 này đấy, tổng 6 này đấy, ăn à, trong bộ 24 luôn đấy, và còn một con à, con lô nó con à, 03 à, con bạch thủ lô 03 đấy ta đã chiến thắng rất chia lần luôn đấy, và mình cũng chia sẻ lên mấy cặp trong thủ lô cho anh em thì nó cũng ra rất nhiều từ mình có tất cả kinh nghiệm luôn đấy, cặp 7667 ra này đấy, cặp 5 5445 ra này đấy, cặp và 8668 ra này đấy và uh, phần uh, lô thì uh, ăn được cái con uh, lô đơn là con 40 này con 03 này đấy, và con 67 này à xin lỗi cái con 76 này đấy, rất chia tôi mừng rực rỡ ở cái ngày là ngày mùng 7 đấy và à, tiếp tục quay trở lại và mình sẽ đi vào cái phần chốt số cho anh em tham khảo vào ngày mai các em nhé à, xin lỗi em chốt số tham khảo cho ngày vào ngày hôm nay và ngày thứ bảy các em nhé ngày 9 tháng 11 năm 2019 vâng và dựa vào những cái cầu kèo mà mình chia sẻ anh em tham khảo ngày hôm nay thì à, mình sẽ bắt cho anh em là à, ngày 9 tháng 11 năm 2019 độc thủ lô 56 bạch thủ lô 60 lô ghép xiên 60 56 85 656 đấy kết đề chạm là chạm 9 và chạm 2 tổng đề là tổng kết tổng đề 27 và tổng đề 05 còn là dựa theo những cái chạm đề cũng như là những cái tổng đề thì mình bắt cho anh em là bốn cái bộ đề đây là bộ 34 bộ 23 bộ 22 và 44 thì đầu tiên ở bộ 34 thì nó gồm là có 343 này 393 484 989 còn ở bộ 23 thì nó gồm có 232 282 373 và 787 còn ở bộ 222 thì nó gồm có 22 77 và 272 ở ờ, 44 thì nó gồm có là 4499 494 Đấy. đây là toàn bộ những cái con số cũng như là những dựa theo những cái cầu kèo mà mình đã tìm được mình chia sẻ đây cho tất cả quý anh em vào ngày hôm nay và quý anh chị em nào mà có trùng cầu trùng kèo thì à, mình vào tham gia tham, giao lưu tham khảo và văn nghệ trả à, trà đá với hơi quý em nhé còn quý chị em mà không trùng cầu không kết thì à, chúng ta chỉ ở mức độ vào xem kênh để ủng hộ thôi đấy và sau đây thì mình Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em vào à, buổi tối ngày hôm nay quý anh nhé. Vâng.